Hi, xin chào. Ở trong à, video này là tôi hướng dẫn anh chị em chúng ta mở cái tính năng livestream cho cái kênh TikTok của anh chị mà không đủ điều kiện bật livestream. Với điều kiện là gì? Là kênh TikTok của anh chị phải đủ 1.000 follow nhé, 1.000 đăng ký thì mới bật được tính năng livestream. Ở trong video này là tôi hướng dẫn các bạn này, không cần nhé, không cần đủ điều kiện thì chúng ta vẫn bật được tính năng livestream. Thì đầu tiên là anh chị em mình chuẩn bị cho tôi cái gì? là chuẩn bị cho tôi là một cái tài khoản uh, tiktok này và cái xoay là gì là một cái tài khoản tiktok shop thì tài khoản tiktok của anh chị em mình là chưa đủ 1.000 follow nhá và một tài khoản tiktok shop thì trước tiên là tôi hướng dẫn anh chị em mình là cách chúng ta gì à, tạo một cái tài khoản tiktok shop như sau này là anh chị hãy hướng mắt về hình điện thoại của tôi này tôi sẽ thực thi ở trên điện thoại của tôi các bạn nhé đầu tiên thì anh chị em mình à, hãy mở cái app lên đối với hệ điều hành iOS của Apple đấy còn đối với hệ điều hành Android thì anh chị bấm set play nhé, chọn ứng dụng set play như tôi sẽ vào à, tôi đang sử dụng iPhone thì bấm vào phần gì App Store này thì tôi bấm một cái từ khóa nhé là TikTok seller Đó, bấm tìm kiếm này mình chọn là gì à, TikTok seller này TikTok này seller bấm chọn này bấm và sau đó gì tôi bấm mình nhận đấy bạn nhé. đây bấm nhận TikTok seller đây, bấm nhận này rồi sau đó mình bấm đặt tiktok seller và chị đợi một chút xíu nhá sau đó các bạn bấm mở tôi này mở tiktok seller rồi à, chúng ta bấm cho phép nhá seller center muốn gửi thông báo cho bạn thì bấm cho phép đi có những thông báo mới gì nó sẽ gửi về điện thoại của bạn nhé rồi sau đó gì anh chị có thể đăng ký bằng tài khoản tiktok này hoặc đăng ký bằng số điện thoại thì à, các bạn có thể đăng ký bằng số điện thoại mà các bạn tạo tài khoản tiktok đấy, tạo tài khoản tiktok cá nhân của bạn đấy ví dụ tôi sẽ đăng ký bằng số điện thoại hoặc là anh chị có thể sử dụng một số loại bất kỳ nhé đăng ký số thoại này rồi tôi nhập số thoại của tôi vào đây sau bấm gửi mã vào này bấm gửi mã này cái đuôi cộng thập tư là gì là đầu số, gọi là gì thay đầu số không gọi là gì mã điện thoại quốc gia Việt Nam vậy nhá thì bạn chỉ nhập ở ờ, đuôi của mình vào thôi bây cộng thập tư là không nhé thay đầu số không bây giờ 0972 đó thì cộng 84 972 đó thì bấm gửi mã này bấm xác nhận này hoặc là quốc gia của bạn chọn ở đây sẽ trở thành quốc gia nơi bạn bán hàng và không thể thay đổi khi bạn xác nhận thì bấm xác nhận nhé bởi mình ở Việt Nam đúng không bạn rồi chọn hai đối tượng có hình dạng giống giống nhau như đây là các bạn chỉ để ý này là đối tượng nào có hình dạng giống nhau đây là hai chữ V số 1 này cái V này là hai giống nhau bấm xác nhận này ok chưa bạn đã hoàn tất xác minh à, sau đó thì mã sẽ gửi về số thoại của bạn các bạn nhé đợi à, một phút rồi tôi nhập mã ở đây tiếp theo là gì là loại hình kinh doanh của bạn là gì là bạn là doanh nghiệp do cá nhân sở hữu hoặc công ty thì đối với những người bán hàng là ở trên tiktok rồi nhá tạo, tạo tiktok shop ấy, thì bạn nên chọn cho tôi là gì doanh nghiệp do cá nhân sở hữu các bạn chọn đây cho tôi rồi tên cửa hàng này tên cửa hàng thì bạn nhập tên cửa hàng giúp tôi nhá là vui lòng không sử dụng hàng đầu chính thức trong tên cửa hàng của mình à, vui lòng không sử dụng ký tự nước ngoài ờ, vân vân đó thì mình sẽ đặt cái shop mình tự đi là gì uh, ví dụ tôi đặt là rồi vẫn anh shop đúng không thì như vậy và sẽ bấm uh, xong này và ờ, cửa hàng này đã người đặt rồi bạn nhé thì mình sẽ đặt là một tin khác đi uh, rồi shop online đi đấy đặt cho dài ra bạn nhé rồi chứ bạn shop online rồi bấm xong xem bạn ai đặt được chưa rồi shop này là gì là chúng ta đã được rồi ok chưa bạn rồi à, ai là chủ sở hữu cửa hàng chính của công ty bạn thì các bạn có thể xác minh thông tin cá nhân là các bạn thì tải tập tin cho tôi nhé tải tập tin gì nó là là định dạng ảnh là JPG hoặc là thẻ căn cước hoặc là hộ chiếu hoặc là giấy tờ bằng lái xe hoặc là chứng minh nhân dân các bạn nhé ví dụ tôi có thẻ căn cước này thì cái mẫu này có cái mẫu này đúng không là anh chị nên gom gì nên gom là cái mặt trước và mặt sau của giấy tờ trở thành một cái ảnh đúng không tôi sẽ bấm vào chọn thẻ căn cước vào này đó bấm chọn thẻ căn cước nha đây cái mẫu bạn này thấy chưa đây cái mẫu của người ta đúng không bây giờ mình sẽ làm như sau này mẫu đấy bấm vào dấu cộng này chọn ảnh này và tôi đã làm sẵn đây rồi các bạn nhé làm sẵn đây rồi tôi đã làm một cái video là hướng dẫn các bạn là gom hai cái ảnh lại bằng một cái ứng dụng ở trên điện thoại rất nhanh đó là Canva nhé nếu anh chị em mình nếu cần tôi sẽ gửi cho một cái video ở bên dưới đi kèm video này bấm sau này đó bấm chọn này bấm tiếp theo các bạn nhé Đó là xác nhận này mà mình kiểm tra đấy rồi đã chuẩn chưa này nếu chuẩn rồi bạn nhá nếu chuẩn rồi kiểm tra là số thẻ căn cước rồi ngày sinh đã chuẩn chưa bạn nhá thì sau đó mình bấm vào gửi đây bấm gửi rồi sau đó gì anh chị em đọc chuẩn xác lại cho đã chuẩn đúng shop chưa này mình bấm vào gì bấm xác nhận nhá xác nhận và nó bảo nó bảo gì là đang xác minh này đang xác minh đúng không là anh chị có thể đợi một vài tiếng đồng hồ xác minh cho mình bấm mà nó thông báo mới cái gì đây quan trọng này thông báo này ok vậy là gì đã xác minh luôn mọi nhá rất nhanh như vậy đã xác minh được rồi mình bách trở lại này đọc lại phần là gì cửa hàng của bạn đã được duyệt rất nhanh nhá chưa đến một phút <laughs> sau đó mình bấm thêm sản phẩm này bấm thêm sản phẩm nhé nhớ này là các bạn phải gì phải duyệt xong thì mới thêm sản phẩm nhé đó, mình bấm thêm địa chỉ này các bạn nhập người liên hệ là ai này người liên hệ là là chủ cái shop nhé các bạn nhé đó tôi nhập vào đây đó tôi sẽ ờ, lấy cái số điện thoại của chủ shop vào đây bạn nhé rồi bốn rồi nhập địa chỉ đây địa chỉ các bạn ở đâu bạn nhập vào nhé rồi sau đó anh chị chọn khu vực nhá khu vực nào mình ở đâu mà tỉnh nào mình chọn khu vực của mình đã ở vậy nhé mình đang có kho hàng về đó bạn nhé đây địa chỉ kho hàng của mình ừ, ờ, anh chị hiểu đúng không à, mình ở huyện nào này mình ở chỗ nào nhá ở phường nào bạn ghi rõ cho tôi nhá vì tôi ở thủ đức thì tôi chọn là gì là Thủ Đức đâu Thủ Đức đây Thủ Đức rồi mình ở phường nào đây tôi chọn phường tôi ở đây đây là gì đặt làm địa chỉ trả hàng đấy, địa chỉ lấy và trả hàng đấy chị nhá như đây là địa chỉ kho hàng của mình và nhớ là mình đang ở đâu mình có kho hàng đâu tôi bấm vào lưu và thêm sản phẩm này đó đây sau đó mình sẽ thêm hình sản phẩm bấm dấu cộng này tôi sẽ chọn gì tôi sẽ chọn là thêm sản phẩm này bấm vào dấu cộng này nhá cái máy ảnh này là cho truy cập camera đúng không để xem mà mình à, truy cập à, cái thư viện ảnh chỗ nào rồi bây giờ tôi sẽ mở khóa này đối với iPhone đúng không bây giờ mình sẽ mở khóa để cho thằng gì thằng TikTok seller này nó gì nó à, có quyền truy cập vào cái phần thư viện ảnh anh chị nhá mình bấm vào cái đặt này đó thằng Apple nó bị vậy đấy nhá iPhone nó vậy đấy mình bấm vào setting rồi cái đặt rồi, anh chị cứ bình tĩnh nhá à, chúng ta sẽ làm sau thôi làm nhanh thôi mình sẽ chọn là phần ứng dụng là gì là seller đâu này mình mới cài này cái dưới đây. bấm tìm nhanh thì bấm tìm kiếm này đây chọn này bấm seller này rồi bây giờ mình ảnh được chọn đúng không chọn mình chọn là gì ở phần seller đó mình chọn tất cả ảnh nhé tất cả ảnh này đó cho phép chúng ta ảnh chọn tất cả ờ rất tuyệt vời sau đó mình chuyển sang seller này đó, bấm seller này rồi bấm thêm sản phẩm lại nhé đó thêm ảnh sản phẩm này đây tôi để đây ảnh sản phẩm đây đó bấm tải lên nhá tôi để hình vuông cho đẹp này bấm tải lên này đầu tiên sản phẩm tôi ghi là gì là kem chống nắng rồi mô tả chi tiết này mô tả sản phẩm này đó ta anh chị có thể uh, thêm cái ảnh vào đây này thêm ảnh luôn này tối đa 30 ảnh nhé rồi hạng mục này hạng mục là mình chọn chọn được kem chống nắng cho da mặt chính xác rồi đó nó tự động này anh chị có thể tìm kiếm này kem chống nắng nhé kem chống nắng và ra luôn này đó kem chống nắng này đây chăm sóc ờ, sắc đẹp đây nó đây này các bạn nhé ừ, ok kem chống nắng rồi thuộc tính sản phẩm nó ra thuộc tính sản phẩm có nghĩa là màu sắc này rồi là số lượng vân vân đấy thuộc tính anh chị có thể thêm thuộc tính này thương hiệu không hay thương hiệu biết là không có thương hiệu anh chị chọn là gì không có thương hiệu đúng không đó, ví dụ là thương hiệu gì các bạn thêm vào đó, hoặc là thêm thương hiệu mới anh chị có thể chọn thương hiệu mới tôi đề gì ở đây thương hiệu này rồi bấm xác nhận các bạn nhé ok sau đó gì bấm gửi ok chưa bạn đó thì bây giờ sau đó gì là mình nếu bạn có video nhé video là các bạn phải thêm video ở đây để mô tả nó nó nó tuyệt vời hơn rồi, giá bán lẻ là bao tiền đó. biến thể đơn đúng không biến thể đơn là sao là là chỉ một sản phẩm đấy thôi hoặc nhiều biến thể là sao những biến thể này có thể nhập biến thể này đó thông số hình ảnh rồi là độ chống nắng là bao nhiêu là bạn thêm vào đây đúng không độ fps hoặc các bạn thêm biến thể là màu sắc gì màu hồng hay màu đỏ các nhá thì các bạn làm rất đơn giản rất dễ nhé là đối thời trang là gì à, kích cỡ là bao nhiêu bao nhiêu đúng không là size m size l đấy các chữ thể thêm biến thể ở đây đấy thì là tôi sẽ để biến thể đơn nhé để cho làm mẫu các bạn cho nó cho nó dễ nhé rồi giá bán lẻ mình nhập vào đây giá bán lẻ là 620 đúng không 620 000 đồng kho kho là gì đấy, kho còn bao nhiêu đấy, 10 đúng không đó rồi trọng lượng điều kiện này và tối đa 200 nhé 200 gram à 100 à 100 được bạn nhé chọn 100 đi 100 đường này chiều cao bao nhiêu đó thì các bạn gì là có thể gì khách hàng thanh toán khi nhận hàng được không thì mình bật lên đó là khách hàng gì thanh toán khi nhận hàng rồi chiều cao sản phẩm là chiều rộng bao nhiêu bạn chị nhập vào cho tôi nhé là các bạn biết sản phẩm mình là đây tôi làm mẫu bạn để bạn bật ở trên livestream sau đó mình bấm xuất bản này ok chưa bạn rồi sau đó gì là mình tiếp thêm sản phẩm khác này đấy mình sẽ đợi nhé bạn nhé đợi xong mình sẽ tiêu sản phẩm khác vào đây sau khi các bạn là uh, tạo sản phẩm xong rồi các bạn sau đó các bạn bấm vào phần cài đặt này để chúng ta đi liên kết với cái tài khoản tiktok cá nhân của bạn nhé bấm cài đặt này mình chọn phần gì tài khoản tiktok được, được liên kết này đó thì ở đây nó có hai phần là phần tài khoản chính thức và tài khoản tiếp thị thì là tài khoản tài khoản chính thức là gì là các là các bạn gì là tài khoản đại diện chính thức cho cửa hàng của bạn trên tiktok đó tài khoản sẽ được tự tài khoản chính thức của bạn sẽ được tự động được cấp quyền phát like và đăng video thương mại điện tử vì vậy tài khoản có thể trực tiếp tạo doanh số bán hàng đó tức là sao mình uh, tự bán luôn mà nhá của đành tôi tôi có sản phẩm uh, tôi để tôi sản xuất ra tôi để ở bàn trên bàn làm việc tôi đúng không thì tôi để uh, ờ, kết nối một cái tài khoản tiktok chính thức đó là cái tài khoản mà các bạn hay đăng video hàng ngày ấy. đó thì các bạn có thể còn liên kết được tuy nhiên là tôi hướng dẫn các bạn là gì là làm cái tài khoản số 2 này là tài khoản tiếp thị nhá tài khoản tiếp thị cái là sao là chúng ta thì cấp cho người khác nhé truy cập là gì là được bán sản phẩm ở trên gian hàng tiktok shop này và vâng nhá đấy tôi tôi tạo tiktok shop là vân anh shop online đúng không đấy thì là gì tôi cấp cho người khác gì để họ có quyền gì họ bán cái sản phẩm của ở trên cái cái shop uh, vân anh shop online này Chạy, anh chị hiểu đúng không thì bây giờ gì nếu anh chị chọn tài khoản tiếp thị nếu chọn đây được đúng không thì cái người được cấp quyền đúng không người được cấp bán sản phẩm cho cái shop này cũng được phát live stream luôn bạn nhé đấy thì tôi sẽ chọn là gì từ tài khoản tiếp thị đi thì tài khoản tiếp thị là chúng ta gì là được liên kết bốn cái tài khoản các bạn nhé bốn tài khoản là tạo và một tài khoản chính thức là năm bạn nhá đó rất tuyệt vời thì bây giờ tôi sẽ là chọn tài khoản tiếp thị này và bạn có thể gửi tối đa 10 lời mời liên kết tài khoản trong vòng 180 ngày đó. mỗi người bán có thể gửi 10 yêu cầu trong 180 ngày đấy tức là sao là cái người ấy, nhớ này là cái tài khoản này các bạn nhé là cái tài khoản tiếp thị được liên kết bởi cái gì à, bởi cái cái shop vận Anh à, Vân Anh shop online này đó. thì khi này tài khoản tiếp thị này gì là không tự động cập nhật sản phẩm đấy ví là gì là khi tôi tạo sản phẩm mới ở trên uh, cái vận Anh shop uh, online này đó thì thằng những người gọi là những cái tài khoản được liên kết đúng không tài khoản uh, TikTok cá nhân được liên kết với cái TikTok shop này là sẽ không được tự động cập nhật và nhá khi mọi người yêu cầu thì tôi sẽ vào cái gì shop online tôi bấm xác nhận thì mới được bạn nhé. thì bây giờ tôi sẽ gì để tài khoản tiktok thì bây giờ mình nhập tên người dùng như sau này đó thì tôi sẽ vào tôi lấy cái id của người dùng id người dùng tôi có một tài khoản này đi tài khoản này gì chưa đủ điều kiện bật uh, à, uh, à, livestream đúng không bấm uh, vào đây này bấm vào hồ sơ này nó thì chuyển sang một tài khoản này đi đó các bạn xem này đợi một chút nữa rồi là tài khoản này đúng không tài khoản cái tiktok cá nhân này là có 73 người gì uh, follow thôi đúng không ạ thì bây giờ bây, bây giờ mình sẽ liên kết tài khoản này nha mình sẽ copy này copy cái ID này là cái bên trên này copy này đó mình copy bấm vào đây này TikTok đi được sao chép này mình bách ra mình bấm vào TikTok seller mình dán vào đây bạn nhé rồi bấm gửi lời mời rồi đã hiểu đây trạng thái sẽ vẫn đang chờ xác minh cho đến khi chủ tài khoản chấp nhận lời mời lời mời được chấp nhận trong vòng 48 giờ xin lưu ý rằng là bạn đã sử dụng một lần liên kết ok còn ba thì ba cái uh, liên kết với các bạn nhé bấm đã hiểu này rất tuyệt vời đó sau đó mình quay sang cái tiktok này tiktok cá nhân của bạn này rồi mình bấm vào phần uh, phần thông báo là bấm hộp thư này phần thông báo hệ thống này đây này đó mọi người bấm hộp thư này thông báo hệ thống này mọi người xem này rồi có phần ở phần kiếm tiền các bạn bấm vào đây này nó có thông báo đây nhá sau đó gì mình bấm chấp nhận yêu cầu này bấm liên kết tài khoản này rồi tài khoản của bạn hiện giờ được liên kết với Văn Anh Shop Online bạn có thể thêm sản phẩm trực tiếp từ cửa hàng đó vào phần trưng bày của mình rất tuyệt vời bây giờ gì vân mình bách trở lại đây đó ok mình bách trở lại này bấm hồ sơ này rồi mọi người bấm vào có giỏ hàng rồi chưa có giỏ hàng thì bấm vào giỏ hàng đấy nhá bấm vào cái giỏ hàng này đó bắt đầu kiếm tiền với tiktok shop mình bấm bắt đầu rồi bấm bắt đầu đi bấm à, bạn có thể tham gia hai chiến dịch hấp dẫn ngay bây giờ ờ, rồi rồi bấm để sau đi ok chưa bạn rồi bấm vào sàn sản phẩm này bạn xem sàn sản phẩm này thì bấm nha có rất nhiều sản phẩm để các bạn gì thêm vào giỏ hàng nhá ví dụ anh chị có thể vào shop của người khác để lấy về sau anh chị sử dụng này anh lái chị bán hàng nhá gọi là theo dạng affiliate đấy nhá rất tuyệt vời vì tôi thấy cái shop này là gì à, đang à, ờ, nếu anh chị bán được cái đơn hàng 75.000 đồng thì bạn kiếm được 7 ngàn rưỡi này à, cái shop này bán 165.000 đồng doanh thu nếu bán bán đi thì là anh chị được ờ, có cái tiền hoa hồng là 8.250 đồng đúng không họ rất tuyệt vời <laughs> cửa hàng của bạn đây cửa của bạn đây bạn nhé rồi cửa hàng của bạn đây này anh chị nhá bấm cửa của bạn này đó sau đó anh chị bấm thêm đây nhá bấm thêm này rất tuyệt vời đã thêm vào shop của bạn nhá rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra đã hiểu đây đã bập bật tính năng live stream đấy nhá bây giờ ở đây cửa hàng đây rất tuyệt vời mình bấm vào dấu cộng này rồi dấu cộng nhá rồi đã có tính like thì các bạn này để live stream này bấm like này bấm like này rất tuyệt vời đó bây giờ phát like bình thường các bạn nhá rất tuyệt vời mình bấm vào mình quay cái quay ra mặt trước xoay này ok xin chào như vậy là tôi đã hướng dẫn cho anh chị mình là cách chúng ta tạo một cái tài khoản gì một cái tài khoản tiktok shop sau đó chúng ta liên kết với tài khoản uh, tiktok cá nhân để chúng ta bật được tính năng gì à, live stream ở trên tài khoản này và chúng ta có thể bán được hàng trên đây anh chị thấy đoạn video của Phạm Thanh Bình hay giá trị hãy nhớ bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình rồi chúc anh chị em mình sức khỏe thành công và có bất kể câu hỏi gì hãy để bên dưới video này là tôi sẽ giải đáp cho các bạn nhé và xin chào hẹn các bạn ở trong video tiếp theo của tôi